kính mời chính thưa đại chúng bài học hôm nay ba Bali Pháp Cú Ba La Mã Phẩm Tâm kệ số 3 Dân sự bài kể này Đức Phật thuyết cho một vị tỳ kheo khi Ngài tại Chaitavana ở Savatthi chuyện kể rằng dưới chân núi thuộc lãnh thổ của vua Kosala có một ngôi làng triệu phú mà gà Gama mẹ của vị trưởng là ma làng Matika là người tính tâm Phật pháp bà đã xây dựng Trà Lam trong làng để thỉnh chư tăng về an cư kiết hạ bà quy y tam bảo trì giới và học đề mục thiền chỉ quán từ 60 vị tỳ kheo đến đó an cư bà tính nữ ấy đã đắc quả Anaham và bà hộ độ chư tăng bằng cách dùng tâm thông để biết được chư tỳ kheo vị nào thích hợp với thức ăn nào rồi cúng dường đến mỗi vị với thức ăn đó chư tỳ kheo nhập hạ làng ấy nhờ có trú xứ thích hợp vật thực thích hợp bạn lữ thích hợp và pháp thích hợp nên tất cả đều nhanh chóng chứng đắc tứ thánh quả sau khi mãn mùa an cư chư tỳ kheo đi về ta Chattawana đảnh lễ vấn an bậc đạo sư. Đức Phật ân cần thăm hỏi sự hành đạo của chư các tăng ấy. Chư tỳ kheo trình bạch với Đức Phật nhờ sự hộ độ của bà tín nữ ở làng Matika. Bậc thánh cư sĩ có thần thông, biết sự thích vật dịch, vật thực cục cho từng vị, nên tất cả chư tăng ở đó đều tu tập kết quả. Nhờ chư tăng tán tháng bà tín nữ làng Matika, Matika một tỳ kheo nọ muốn biết rõ hư thực bèn đảnh lễ và xin phép đức phật để đi đến làng matika tu tập sau khi thọ giáo đệ mục từ bậc đạo sư tỳ kheo ấy đi đến ngôi làng matika đến làng rồi vị tỳ kheo đi thẳng vào chùa khởi tư tưởng nếu bà tính nữ chủ chùa có thần thông hẳn sẽ biết ta mới đến và cho người đến sắp xếp quét dọn trú xứ cho ta. Bà tính nữ ở nhà, đọc được tư tưởng của vị tỳ kheo khách tăng, bèn sai gia nhân đến chùa quét dọn sắp xếp tỉnh thức cho vị ấy. Tỳ kheo nọ bèn suy nghĩ tiếp, ước gì bà tính nữ gửi thức uống đến cho ta, từ xa đến ta đang khát. Lập tức bà đại tính nữ cho người mang đến cúng dường thức uống cho vị khách tăng tùy kheo ấy khởi tư tưởng ta muốn được gặp mặt bà đại tính nữ bà tính nữ biết được tư tưởng vị ấy nên cùng đi với người hầu đến chùa bà tính nữ đảnh lễ tỳ kheo thăm hỏi bà thỉnh mời vị tỳ kheo ấy trú lại để hành đạo nhưng vị tỳ kheo ấy từ chối và từ biệt ra đi vì lo sợ mình ở đây nhỡ khởi tư duy bất thiện gì bà tính nữ biết được thì hổ thẹn lắm. vị tỳ kheo ấy trở về Chetavana, ý kiến Đức Phật. Đức Phật hỏi tại sao lại trở về? Vị tỳ kheo ấy trình bày cớ sự. Đức Phật khuyến khích vị tỳ kheo nên ở lại đó. Chỉ có điều là cố gắng điều phục tâm. Tâm được điều phục sẽ đem đến an lạc. Rồi Đức Phật nói lên bài kệ. Đừng Gahasa lâu hữu nồ vân vân vị tỳ kheo nọ lãnh hội quấn từ của đức phật lãnh lễ ngài và đi trở lại nàng ma tí cát vị ấy nhận được sự hộ độ của bà đại tính nữ chuyên cần thúc điểm tâm ý không cho khởi tư tưởng bất thiện và hôm sau vị tỳ kheo ấy đắc quả a la hán cùng với tuệ phân tích chứng luôn thiền định và thành thông. Bà đại tính nữ với tâm thông biết được vị tỳ kheo ấy đã chứng đạt cứu cánh phạm hạnh. Bèn nêu ra bốn câu hỏi về quả vị tối cao. Vị tỳ kheo giải đáp bốn câu hỏi của bà tính nữ xong, liền vô dư y niết bàn tại chỗ ngồi. Chánh văn Dhammapada 35 Dung Đức Gahasa Dung Đức Gahasa nô. Yataka mani ba tị nô Chitasa Dhammatho sa dhu Chitang đàn tăng Sukha quá hằng Thích văn Đùng nít gã ha sa Chỉ định bất trung tính của tính tự hợp thể Đùng nít gã do từ đúc cộng nít gã nghĩa là khó kiểm soát khó cai quản no chỉ định cách sút trung tính của tính từ lahu nghĩa là kinh động nhẹ nhàng mau lẹ yathaka manipatino chỉ định cách số ít trung tính của tính từ hoặc thể yathakama nipati do từ yathakama cộng nipati nghĩa là phóng đi bất cứ chỗ nào bám theo bất cứ cảnh nào chittasa chỉ định cách số ít của danh từ trung tính chích tác nghĩa là tâm tư tưởng đám phù chủ cách số ít của danh từ nam tính dhammata nghĩa là sự điều phục sự huấn luyện sự thuần hóa sa thú trạng từ lành thay tốt thai tính từ tốt thiện hảo chích chủ cách số ít của danh từ trung tính chích tác nghĩa là tâm tư tưởng tranh tăng chịu số ít trung tính của quá khứ phân tử thành tác cho từ đam cộng tác nghĩa là được điều phục được huấn luyện được thuần hóa kha quá hằng chịu các số ít trung tính của tính từ hợp thể xuất kha quá do từ xuất sukha cộng a quá nghĩa là mang lại hạnh phúc đem đến an lạc thiệt văn pháp cú 35 khó kiểm soát nhanh lẹ bắt cảnh bất cứ đâu lành thai điều phục tâm tâm điều mang đến lạc chuyển văn trung đích gá sắc lộc nô nhất sắc cà mắt nít bà tít nô chích ta sắc đã mắt thù xà thụ đền tăng chích tăng túc khả quá hằng tốt đẹp thay là sự điều phục tâm vốn khó kiểm soát nhanh lẹ chạy theo cảnh bất cứ chỗ nào tâm được điều phục sẽ mang đến an lạc lý giải sát na tâm sanh diệt cực kỳ nhanh trong một giây đồng hồ tâm đã sanh diệt hàng tỷ sát na nên thật khó để kiểm soát tâm hơn nữa tâm phan duyên theo cảnh tâm bám chạy theo bất cứ chỗ nào bất cứ cảnh nào dù là cảnh tốt hay cảnh xấu cảnh hợp hay không hợp tâm đều biết cả cũng như bụi bặm mai bám vào bất cứ đồ vật gì, dù phẳng hay sừng. Tâm này nếu chưa được điều phục, còn nhiễm ô bởi phiền não, thì sẽ đem lại nhiều sự khổ đau phiền toái. Vì thế, Đức Phật dạy, sự điều phục là tốt, tâm được điều phục sẽ mang đến an lạc. Lành thay, điều phục tâm là điều phục bằng cách chuyên cần, trú niệm thẩm sát bằng trí tuệ, ngăn chặn không cho sanh khởi tâm bất thiện, chỉ khởi tâm thiện, hướng đến chứng thiền định thôi. Tâm được điều phục, đem lại an lạc. Ở đây, tâm thiện dục giới, đem lại an lạc, là quả lạc nhân thiên. Tâm thiện đáo đại, đem lại an lạc, là ly dục, ly bất thiện pháp và quả lạc phạm thiên. Tâm thiện siêu thế, đem lại an lạc, là quả lạc niết bàn tối thượng tâm được điều phục ở mức độ thế nào thì đem lại an lạc theo mức độ ấy biên soạn giáo trình tùy, tùy theo tùy siêu cho đây là bài kệ thỉnh pháp sư thổi đức phật viên thành chánh giác gẫm đạo màu diệu pháp cao thâm phân vân chưa chuyển pháp luân phạm thiên hồ phật tâm thành cầu sinh bạch thế tôn muôn nghìn ân đức Pháp vô biên mạng túc khai hoa, mong Ngài chuyển Pháp đăng tòa, chúng sanh mai mạc. Như hoa sen đẹp sinh mùa hạ, đó vương cao, đó lạ mặt hồ, đó còn tánh căn trí tỏ mờ khác nhau. Vì bí mẫn ngưỡng cầu tế độ, ngự thuyền từ cứu khổ quần mê, chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm Phạm Thiên Vẫn vi trần phụ phục, lời thiết tha bi đức sáng ngời. Phá phương im lặng nhận lời, về vườn lộc giả vì đời chuyển luân. Thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ, liễu niết bàn vô khổ vô sanh. Thế gian tam bảo tự thành, tùy khéo năm vị đạo hành tiên dung. Rồi từ đó Phật dùng trống pháp, giống đêm thâu tỉnh giấc mộng trường, giải dầu nắng gió tuyết sương hoàng khai giáo hóa mở đường độ sinh. Bởi cớ tích sự tình ngày trước, Đại Phạm Thiên được mãi được tán dương, kính thành dân cúng qua hương, thỉnh Ngài thuyết pháp nói đường từ bi.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 minh hạnh thượng tọa học tân cùng chư tôn đức Thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. À, kính thưa quý vị, Nói ra hôm nay à, chúng ta sẽ học à, luồng bài bốn chúng tôi đã nói với những từ tri là học luôn bài ba bài bốn cho MC biết nhưng mà cuối cùng nghe quý vị đọc bài chỉ có bài ba rồi thỉnh pháp sư thực vị cũng được thực ra hai bài thì có cái nội dung thì có khác nhau nhưng mà về cái văn tự thì nó có cái chỗ giống giống nhau chính vì vậy mà khi sư từ khi hỏi chúng tôi là hôm nay sư phụ dạy cô ba cô bốn hả thì chúng tôi trả lời là cái chúng tôi mới xem ở trong rồi chúng tôi thấy hai bài chúng tôi nó ồ vậy học hai đội ba bốn mặc dù duy sử khác nhau nhưng mà lúc đó các sư tùy trì không để ý Ở đây thưa quý vị Trong cái bài kệ số ba. đó như sự như chúng ta đã được nghe đọc ở tại cái ngôi làng Matika một vùng quê của sư phụ Sala, sư sở của vua Vasenadi cai trị và sa Sala là kinh đô là thành Sa Thi hay là thành sát vệ mà chúng ta rất thường được nghe Đức Phật ngài thuyết cái bài kệ đó và tính nữ này thì ờ, thực ra khi bà có cái niềm tin với Phật pháp thì lúc đó bà chưa phải là bậc ana hàm nhưng mà bà có cái niềm tin và do vì là thân mẫu của vị thôn trưởng ở tại của cái ngôi làng Ba Tư Cá bà cũng đã lớn tuổi rồi và muốn có một cái cảnh già lan do chính tay bà xây dựng để mỗi lần mà có dịp các vị tỳ kheo đi du hành qua cái xứ này và thỉnh vào nếu gặp cái mùa ăn khư kiết hạ thì bà sẽ tính chấp hạ ở đó và hộ độ tạo phước với sinh thọ trì bắt qua thế giới luôn cho nên khi có sáu mươi vị tỳ kheo đi ngang cái ngôi làng đó mà được tin báo thì bà đã cung thỉnh chưa tỳ kheo ở lại cái ngôi chùa mà bà xây dựng rồi bà thỉnh chưa chưa tăng an cư kiến hạ luôn ở chỗ để cho bà có dịp làm phước tạo phước vật là bố thí cúng dường thì vật thực tạo phước đức là để bà đến xin thọ trì qua trai giới vào những cái ngày mùng năm mùng tám mùng bốn năm hai mươi ba mùng chín là mười và đồng thời sẵn có chư tăng thì bà sẽ được học hỏi về Phật Pháp nhất là được học hỏi về các cái đề mục thiền và rất thích hành thiền chị Tân nhận lời và bắt đầu mùa mưa đến chị Tân cư cái hạ thì bà dốc lòng hộ độ cúng dường thực phẩm đến chư Tăng rồi bà đến chùa mỗi ngày để nghe pháp họ trì trai giới và học điều mục thiền từ nơi vị trưởng lão trong 60 vị tỳ kheo đó chẳng mấy ngày thì bà chứng được quả vị ana hàm luôn cả thần tha tâm thông nói đắc tha tâm thông ở đây đó, thì có nghĩa là mà vừa hành thiền chỉ mà vừa hành thiền quán hành thiền chỉ đắc được thiền hiệp thế tức là sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền ngũ thiền khi đắc được ngũ thiền sức giới đó, thì mới có thần thông được cho nên sau khi đức thiền thông quả a hàm á bà mới dùng cái à, nhãn thông để tìm hiểu xem có các vị tỳ kheo ở trong chùa đã chứng đắc đến đạo quả nào rồi thì thưa quý vị lúc đó bà thấy chư tăng vẫn còn là phàm nhân mặc dù các vị hướng dẫn dạy thiền cho bà và đã tu trì thiền định chứng thiền và đạo quả anh hàm rồi nhưng mà bà thấy xác thuộc vị tỳ kheo vẫn còn phạm phu bà mới suy xét rằng trong bốn cái pháp gọi là sapaya thì các vị đại đức của ta bị trở ngại về cái cái pháp sắp giá, tức là cái pháp thích hợp nào sau trước hết là bà suy xét là những vị này đã nói rằng trước khi đến đây là các vị đã học đề mục thiền từ đó bậc đạo sư là đức thế tôn cho nên về pháp thì đề mục thích hợp thích hợp rồi đây gọi là tham samspaya rồi bọn mới suy xét tiếp các cái điều thích hợp các tức là các bạn đồng tu có thích hợp với nhau có hòa hợp nhau không nó có cái sự tương thích không thì mới thì tu tiến được thì bà quan sát và thấy 60 vị tỳ kheo này sống với nhau rất là hòa thuận hòa hợp có thể nương tựa lẫn nhau được bởi vì vị nào cũng có đức tin cũng có giới hạnh cũng có sự tinh cần và cũng có sự tinh tấn giống như nhau cho nên bà thấy rằng vô lá sắp giá được rồi rồi bà mới suy xét tiếp là về chỗ ở các vị có thích hợp chăng thì bà quan sát thấy rằng cái ngôi chùa mà ta xây dựng trong đó mỗi một vị có một cái liêu thất riêng biệt nhau không quá xa cũng không quá gần và cái chỗ ở nó không có bị ồn ào vào ban ngày và nó không quá sầm uất yên lặng vào ban đêm cho nên mà thấy rằng là cái thú xứ thì nó thích hợp Awasasapaya à, nhưng đến khi mà quán xét đến cái điều thứ tư là aharasapaya là vật thực kết hợp thì bà mới nhận ra rằng 60 vị tỳ kheo này sở dĩ không chứng đắc được đạo quả là bởi vì các vị về vật thực các vị không có hợp với cơ địa cho nên khi mà cái, cái, được cái gì ăn cái đó cái đó là chứng ngại cho cái sự tu, tu tiến tịnh định do đó cái bà tín nữ Matika gà bá này và bởi thỉnh chư tăng trong suốt ba tháng tôi viết lạ các ngài đừng đi khất thực ở đâu mà chỉ đi đến nhà của con thôi rồi bà mới sắp đặt phật thực mà mới sắp đặt phật thực cho nó thích hợp theo mộ theo mỗi nhóm tất cả những vị nào mà không ăn cay được thì bà để vật thực không không có cay những vị nào cơ địa nó hợp với ăn cay thì bà để những cái thực phẩm có cái ớt cay vào trong đó vân vân mặn nà hay là ngọt béo chua cay nó tùy theo cơ địa của mỗi vị và khi mà bà sắp xếp một tập như vậy thì chư tỳ để chư tỳ kheo được thọ dùng những thực phẩm đó nó tương thích à, với thân thể nên các vị được khỏe ra các vị cảm thấy thoải mái và do đó các vị đã tinh tấn nỗ lực tu hành và chứng đắc quả vị a la hán và khi mà chư tăng đã chứng được đạo quả a la hán rồi thì bà tín nữ quan sát thấy như vậy bà rất là quan hỷ bà đến đại lễ chư tăng và nghe pháp hàng ngày như thế đến khi ra hạ đó thì chư tỳ kheo tăng sát trụ vị tỳ kheo là quý từ giả và thí chủ ngôi già lam này để xin phép trở về sư thi và đến lễ bậc đạo sư khi các vị tỳ kheo về đến Chetavana Thi chùa Chetavana ở trong gần thành Thi sau khi đảnh lễ Phật đạo sư đảnh lễ Đức Phật á, thì lúc đó Đức Thế Tôn về với hỏi thăm về sức khỏe về tinh thần an lạc của các vị tỳ kheo thì các vị tỳ kheo mới trình bày với đức phật là chúng con sống ở trong cái ngôi làng Matika đó chúng con được an vui được khỏe mạnh lúc ban đầu thì hơi trục trặc một chút về sức khỏe của các vị tỳ kheo nhưng mà về sau đó thì các vị đó đã ổn định là do có bà tính nữ ở trong làng bà có thần thông và hiểu biết được các vị tỳ kheo khiếm khuyết cái chỗ nào và cái chỗ nào đã đầy đủ thì à, các vị tỳ kheo bị khiếm khuyết do vật thật không thích hợp bà biết như vậy bà mới làm những cái thức ăn thích hợp với từng giới tỳ kheo và các tỳ kheo thọ thực đó đã trước được đầu quả sau khi được bình yên được khỏe mạnh thì các vị tu hành tinh tấn và chứng đạt được đầu quả là hán sáu chục vị tỳ kheo trình bày đức phật như vậy lúc bây giờ có một vị tỳ kheo đang ngồi ở trong hội chúng nghe nói như thế vị tỳ kheo này mới khởi lên cái tư tưởng sẽ đi đến cái ngôi làng ma đó để gặp bà đại tinh nữ chủ chùa xem hơi thực thế nào vì tỳ kheo đã lễ đức phật và xin uh, phép đức thế tôn cho mình đến tại ngôi làng ma để tu tập thì khi bà đến chùa vì tỳ kheo suy nghĩ cái gì thì bà tánh nữ ở nhà bà cũng với cái tâm mình biết tâm đủ tỳ kheo đó bà đã đáp ứng như là cho người dọn dẹp liêu cốc rồi cho người dân nước giải khát được cuối cùng là khi vị tỳ kheo đó muốn gặp được với thí chủ thì bà đại tín nữ này bà với già lớn tuổi rồi nhưng mà phải dùng thần thông mà đi với những người đệ tớ ở trong nhà đi đến ý kiến các vị đi ý kiến vị tỳ kheo đó thì khi đó bà tánh nữ bà mới thỉnh cầu vị tỳ kheo đó lưu lại ở trong cái trú xứ của mình trong cái ngôi chùa của mình vị tỳ kheo này vì do có sự lo lắng cho nên đã từ chối không có chặt hạ ở trong tại cái thú xứ của bà mà quay trở về đến lễ bậc đạo sư thì lúc bây giờ đức thế tôn này sau khi nghe trình bày như vậy là mới nhắc nhở khuyến khích cho vị tỳ kheo đó hãy đi đến cái ngôi làng này tiếp tục tu tập vì đó sẽ có cái sự thuận lợi cho vị tỳ kheo thì theo ngày trước đây đó khi mà đến khởi những cái tư tưởng gì muốn cái gì thì bà lập tức cho người đem đến để hộ độ vị tỳ kheo đó y như ý nguyện cho nên vị tỳ kheo mới suy nghĩ ta còn phàm phu thì chắc chắn còn có những cái phiền não mà nếu ta khởi lên dục tư duy sân tư duy hại tư duy và tính nữ đề và biết được giống như là một người bắt quả tang kẻ trộm cho nên vì tỳ kheo sợ quá mới bỏ mà đi đến khi đức phật lại khuyến khích cho vị tỳ kheo trở lại lại dặn dò rằng khi đến đó người hãy khéo giết phục tâm của ngươi có nghĩa là phải có chánh niệm thường xuyên đối với nhất cử nhất động mỗi một khi mà ngồi thiền đi kinh hành khởi lên tư tưởng như thế nào thì phải chánh niệm biết rõ cái cái tư tưởng đó điều phục cái tâm đó vị tỳ kheo sau khi nhận lời giáo huấn của đức thế tôn bèn trở lại ngôi làng và vị này cố gắng tu gìn giữ cái tâm và cuối cùng thì vị đó trước được quả vị a la hán ở đây thưa quý vị trong hai câu đầu Dudik Hassa Lahodo Durakhan Dudiwaraya trong hai câu đầu là Đức Phật Ngài mô tả về cái tâm hai câu đó là tỉnh từ của cái chữ chitta sắc ở câu thứ ba chitta sắc navato sẽ thúc Đức Phật Ngài à, dạy các vị tỳ kheo trong cái câu này cái sự mà điều phục tâm là tốt là tốt đẹp lành thay điều phục tâm mà cái tâm đó cái tâm mà cần phải điều phục đó là cái tâm là gì ở đây thưa quý vị là cái tâm mà vốn khó kiểm soát nó sinh diệt nhanh nhẹn nó mất cảnh nó cứ độc Đức Phật Cài mô tả cái đó và mặc dù chúng ta dịch theo văn kệ đó thì chúng ta dịch từng câu từng câu khó kiểm soát nhanh lẹ bất cảnh bất cứ đâu lành thay điều cuộc tâm tâm điều an lạc đến hay là mang đến lạc nhưng thực ra thì à, cái chủ ngữ bắt đầu từ cái chữ samatho dhammatho dhammatho tức là cái sự điều phục nó đấm bất thu là một danh động từ do đó chữ chiếc chất sáng là tốt từ của danh động từ đó là cái sự điều phục tâm và trong đó vốn khó kiểm soát khó cai quản Donika Hassan chúng tôi đọc ở trong cái bài kệ Bali khi nào các cái từ hay ở trong câu trên câu dưới quy một vế từ mà nó đồng tánh đồng cách đồng số với nhau thì chúng ta nên biết rằng những cái điểm những cái câu mà hay là những cụm từ mà nó đồng tánh đồng cách đồng số với túc từ thì chúng ta phải biết rằng đó là tính từ của danh từ đó còn khi mà chúng ta đọc cái bài kệ đó đọc bài kệ tiếng việt mà chúng ta không nắm được cái bài kệ tiếng bali thì chúng ta cảm thấy tại sao trong cái phân kệ với phật là thiết câu này câu kia nó không có sự liên đới với nhau nhưng mà thật ra thưa quý vị khi mà chúng ta xếp thành văn ờ, xuôi và chúng ta có sự phân tích thành ngữ pháp thì chúng ta thấy nó có sự liên đới nhau thí dụ đôi nước là hát sát à, chị cũng chỉ định cách Lahudo cũng chỉ định cách Yathakama Nipatino cũng là chỉ định tách và Chitta cũng là chỉ định tách nhưng mà Chitta Chitta sát nó là túc từ cho danh động từ đấm tháp và như vậy bổ nghĩa cho túc túc từ chích tác ở đây chích tác sát ở đây đó thì chúng ta có ba cái vế gọi là cả hát Dunika Hassa Lahuno cái cà bát đi patino cũng là chỉ tiền cắt thì như vậy nó sẽ chung mở với cái câu ba chiếc cái sát thì chúng ta thấy cũng dễ khi mà chúng ta phân tích kiểu phước ra như vậy thì chúng ta mới nắm giữ được ý nghĩa ở trong cái bài kệ này nhé nó có ba cái vấn đề mà chúng tôi sẽ giải thích cái điểm này là thứ nhất cái chữ này vốn khó kiểm soát nhanh lẹ nó bắt cảnh với cư đầu vì chỗ này là danh pháp nó không có hình thức không có bóng dáng không có màu sắc nó chỉ là danh pháp thôi cho nên chúng ta có thể kiểm soát được thí dụ bây giờ những người đi ra đi vào ở trong một cái công ty thì đó là con người do đó cho nên chúng ta cũng kiểm soát được cái sắc pháp ấy thì nó có hình thức chúng ta kiểm soát được đây là cảnh sắc tinh khi vị xuất vô vực nhưng mà đối với tâm là danh pháp thì chúng ta không kiểm soát được còn cái tiếng gọi là hú đô tức là nhanh lẹ vì cái tâm này nó được sanh diệt diễn biến theo cái ý nghĩa một cực phi nhỏ thì ừ cái chữ nhân lẻ lá huno ở đây tức là mặc dù đó sanh diệt từng sát na từng sát na cứ sát ra trước sanh rồi diệt rồi trở cho sát na sau rồi sát na sau rồi trở sát na nữa và khi mà chúng tôi nói bằng miệng đó để chúng ta thấy rằng sanh và diệt nó chậm nhưng mà quý vị cứ tưởng tượng rằng một muốn móng tay chúng ta thấy móng tay ưng sinh diệt triệu triệu sát na nướng chân nhẹ lắm thôi quý vị rồi bắt cảnh theo bất như cứ nơi nào ở đây trong cái bản dịch trên xưa thì để là theo dục vọng quê cô cái chỗ này nó không ổn bởi hai lý do lý do thứ nhất đó, nếu mà chúng ta nói theo dục vọng quay cuồng như vậy tâm này đâu có hẳn chỉ là biết cảnh dục sắc thinh khi bị xúc động nếu mà tâm chạy theo dục vọng như vậy thì cũng dễ kiểm soát bởi vì chúng ta còn có cái tâm thiền chúng ta còn tu tập tâm thiền để chúng ta mới kiểm soát được rồi chúng ta che mái ra chúng ta mới kiểm soát cái từ cái cụm từ được gọi là Yatthakama ở trong từ điển thưa quý vị trong từ điển cái câu hoa cú này đó thì cái chữ Yatthakama lại dính chung với nhau gọi Yattha nó là một trạng từ chỉ nơi chốn bất cứ nơi đâu còn cái chữ Kama là cái sự thích thú ở chỗ này chúng ta không nên dịch là dục mà chúng ta phải nói là sự thích thú hay là muốn do đó chữ rất ca mát tức là bất cứ nơi đâu muốn nghĩa là tâm này những cái thể theo các cảnh gần cảnh gần hay cảnh xa cảnh quá khứ hiện tại vị lai tâm này nó cũng biết hết nên nó muốn biết cảnh nào thì nó chạy theo cảnh đó ngồi ở đây nhưng mà tôi có thể nghĩ đến cái thân có thể nghĩ đến cái cảnh ở bên Mỹ hay là bên Tàu hoặc là bên Thái Lan mới điệu không nghĩa là tâm chạy chạy dữ lắm thưa quý vị nhưng mà nó tóm lại là nó chạy theo các cảnh nào mà nó ưa thích nó không chịu nó nằm yên là một chỗ trên cái cảnh địa một đâu cho nên ờ, nắm cảnh bất cứ đâu thứ hai là vấn đề điều phục tâm cái chữ đắc thô nó khác với chữ sanyamo chữ sanyamo là sự chế ngự còn chữ đâm đâm thô là cái sự điều phục hay là sự huấn luyện sự dạy dỗ sự chỉ có mình mình chỉ có tự mình mình mới huấn luyện chính mình được người khác huấn luyện cho thì không có được người khác họ chỉ huấn luyện cho chúng ta về cái tài nghề vân vân nhưng mà về cái kiến văn thì họ huấn luyện không được khi mà chúng ta tu tập đó, mỗi một ngày chúng ta đều phải có cái sự điều phục cái tâm hay là huấn luyện cái tâm buổi sáng hoặc là buổi trưa hay buổi tối lúc nào chúng ta cũng dạy dỗ cái tâm này dạy người khác thì à, như dễ nhưng mà dạy nó khó lắm thưa quý vị tại vì khi mà dạy người khác ui trời tôi được tôi ba mươi giây cái cách tôn trọng của chúng ta nó có hai trường hợp một sanh sanyama tức là trí ngự sanh sanyamo là trí ngự khi mình phiền não thâm sân si nó sân cởi và nó sắp sai khiến cho thân hành hành động khổ nói lời thì lúc đó sau khi phản tỉnh quán xét mình thấy thân hành khổ hành này nó là ác bất thiện thì lúc đó chúng ta phải chế ngự chế ngự dần nén cái tâm sân tâm tham tâm si xuống cái đó là sanh sanyamo còn chữ đam thô hay là điều phục có nghĩa là sự huấn luyện sự dạ tâm thí dụ như những vị hành giả tu tập luôn luôn phải biết cách dạy tâm thí dụ như trường hợp một vị tỳ kheo đi khất thực nhiều ngày rồi gặp cái làng của ngoại đạo họ không có để bác cúng dường cho nên những cho nên vị tỳ kheo đó bị đói vị tỳ kheo đó mới ngồi lại ở dưới một gốc cây mới chi, suy nghĩ mới giải tâm đi bạn tức là tự độc thoại đi bạn cái sự đối này nó khổ nhưng mà khổ không thể so sánh với cái khổ dưới địa, địa ngục hay là khổ như ngạ quỷ đến ngay ai dễ vui bỏ cuộc không cố gắng tu tập mà chết sanh xuống ngạ quỷ thì bị đau khổ nhiều hơn nữa đau khổ này đâu có thấm tháp là bao khi vị tỳ kheo giết phục được tâm người khác là dạy dỗ như vậy đó nhắn nhủ tâm như vậy tự sách tấn tâm như vậy tiêu trì kheo đó đã tiến hành chứng quả a la hán tiến hành minh sát và chứng quả a la hán thì như vậy trong đời sống hàng ngày chúng ta huấn luyện bản thân tự dạy bản thân bằng cách là chúng ta học thuộc lòng nhiều pháp rồi chúng ta nhắc nhở ví dụ như người phật tử chúng ta có năm điều mà chúng ta phải tự namathô tức là chúng ta quán xét rằng chara thamam hi charang anitito ta phải bị già không thoát khỏi sự già này cái việc theo khi người tu tập mà quán tưởng ta bị già không thoát khỏi sự già đó nó sẽ diệt trừ được cái sự kiêu mạng ở tuổi trẻ như vậy chúng ta quán về chúng ta dạy tâm hãy nhắc nhở rằng ta phải bị già không thoát khỏi sự già ta sẽ bị bị bệnh không thoát khỏi sự bệnh ta phải bị chết không thoát khỏi sự chết rồi huấn luyện thêm tâm nữa là ta phải xa lìa phải xa ly tưởng biệt với người thân người thương cái điều chúng ta phải giải tâm cuối cùng là chúng ta phải suy quán phải quán tưởng ta có nghiệp là tài sản nghiệp là sở hữu nghiệp là chỗ y cứ vân vân thì sau khi mà quán xét á, bị già bị bệnh bị chết bị sanh ly tử biệt rồi bị cảm thọ những quả báo tùy nghiệp tùy theo nghiệp đã tạo chúng ta quan sát như vậy tập dạy cho tâm đến khi mà nó gặp cảnh trái ý nghịch lòng thì lúc bây giờ tâm tham sân si nó khó chi phối lắm thưa quý vị cái đó gọi là gọi là lần thai điều phục tâm và trong cái câu thứ tư của bài kệ là đức phật ngài dạy tâm điều mang đến lạc ở đây chúng ta phải chú ý hai từ mà nó giống nhau cái câu thứ ba năm thô từ cái căn là năm mát mà nó miếu thể danh động từ là đâm bát thô nhưng mà khi nó đến quá khứ văn tự thì là đang tăng đang tăng là được điều phục thì cái câu thứ ba đó đang tăng chết tăng sukha hòa hăng tâm được điều phục mang đến sẽ ăn lạc tại sao những gì khi tâm này không có được dạy dỗ nó sẽ có cái khuynh hướng méo bên này méo bên kia suy nghĩ cái này suy nghĩ cái nọ suy nghĩ lung tung mà suy nghĩ càng suy nghĩ nhiều thì trong cuộc sống này trong cuộc sống này mình càng khổ khổ đau nhiều do đó khi mà mình giúp phục hay là điều phục được tâm đó thì cái sự khổ đau nó vơi đi nó bớt thì đem đến sự an lạc thì cái câu mà nói tâm được điều phục đem đến an lạc đó thì chúng ta phải hiểu theo trong thắng pháp rồi. thì ở đây tâm thị dục giới nó đem lại cái quả lạc nhân thiên nhân thiên là trời người còn cái phương tiện đấu đại đem lại cái sự an lạc là ly dục ly bất thiện pháp và quả lạc là phạm thiên còn cái tâm thiện siêu thế thì đem lại sự an lạc là quả lạc lý bàn tối thượng cái đó tùy theo cái tâm mà chúng ta điều phục nếu người trí điều phục thông thường xuyên mỗi ngày trở thành thuần thục của trong thiện pháp thì như vậy bậc thiện trí được cái sự an lạc có cái vấn đề như thế này chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị phật tử là nếu mà bình thường người phật tử chúng ta không học cái cách điều phục tâm huấn luyện tâm dạy dỗ tâm đó những khi bị cái sự khổ nó nó đến hay sự phiền tối nó đến lúc bây giờ chúng ta không biết phải xử trí như thế nào để cho tâm được an lạc do đó trong đời sống hàng ngày chúng ta khi mà chúng ta muốn luyện tâm chúng ta đều phục được tâm nó sẽ giúp cho chúng ta hiện tại là trú bởi vì cái tâm này được huấn luyện nó sẽ không có chạy nhảy lung tung bất cảnh này cảnh nọ chúng ta biết là nhiếp phục đó. mà khi nhiếp phục được tâm đó thì chắc chắn là đem đến một cái sự an lạc đời hiện tại và đời tương lai hôm nay ờ, buổi sáng chúng tôi đi thuyết ờ, pháp chúng tôi về trễ quá tới chiều tối chúng tôi mới về cho nên giờ này chúng tôi thống mệt thưa quý vị có lẽ hôm nay bây giờ xin cung thỉnh và thượng nhất đẳng với thượng tổ pháp tân quan hỷ là tiếp cho cái cái phần này sau như vậy thì ờ, hôm nay có lẽ là chúng ta chỉ học một bài thôi chúng ta học bài kể số 3 được rồi bài kể số số bốn để lại đến chủ, chủ nhật tới thì chúng tôi sẽ giảng giải còn bây giờ thì ờ, xin cung thỉnh và thượng trực đẳng thượng tố tăng quan hỷ giúp cho hôm nào chúng tôi khỏe thì chúng tôi sẽ làm việc nó hơi nhiều thời gian chút xíu xin cung thỉnh và thượng giác đẳng Sa thú là thầy, à, kính thiền uh, con thưa ờ, thầy sư với bài giảng vừa rồi. Xin ờ, Thánh sư Bình Thi nghĩ, à, uh, sư và chư Tăng sẽ à, phụ trách phần còn lại của chương trình hôm nay. À, thiên tọa Pháp Tân Nơi Thiên tọa có ở trước máy không? À, nếu được, xin Thánh Thiên tọa Pháp Tân à, trả lời cho câu thảo luận số 1. một lần nữa xin được hỏi thì tôi không có nghe được Vậy thì tổ không tin uh, không biết thì tổ có nghĩ rằng đối với phần đông chúng ta đó một là chúng ta biết rất ít về bản chất của tâm và thứ hai là chúng ta rất là chủ quan khi mà nghĩ về tâm tư của mình thì tổ có nghĩ như vậy không xin ờ, kính thỉnh ờ, ý kiến của thượng tọa pháp tân dạ à, nam mô bụt thầy giá nam mô tham ma giá nam mô sang khai giá à, con thành kính đảnh lễ ân đức tam bảo đức phật giáo pháp và chư tăng kính đảnh lễ và thượng tề siêu và thượng giác đẳng tâm minh hạnh để được tùy trì cùng chư tăng kính chào à, quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ về vấn đề tâm thì à, à, chúng tôi nghĩ rằng nó nó nó rất là tế nhị và nó sinh diệt một cách à, liên tục thì à, như trong kinh à, Phật có dạy rằng à, tâm khó thấy tế nhị theo cách dục quay cuồng người trí phòng hộ tâm tâm hộ an lạc định điều đó cho chúng ta thấy rằng à, tâm sinh diệt rất là nhanh à, trong một cái à, khoảng thời gian ngắn thôi thì à, nó sinh khởi liên tục nói như trong à, trong a tỳ đàm nó là một một một khải móng tay có hàng triệu sắc na sanh khởi như vậy thì à, chúng ta thấy à, cái à, sự sanh khởi của tâm nó rất là mau lẹ bởi khi mình à, mình nhận ra dạ yeah, chúng tôi nghĩ rằng cái thứ nhất là mình cũng có một phần trong sự chủ quan chủ quan đó là nó do chúng ta buông xuôi xuôi theo cái gì nó tự nhiên tức là tâm mình nó sanh diệt mà bản chất của tâm thì à, chúng ta biết rằng nếu không có cái sự à, điều chế tâm thì rõ ràng nó theo các cảnh dục thì khi mà theo các cái cảnh dục thì à, tâm nó cứ bắt cảnh liên tục rồi nó tạo ra cái trạng thái tâm đó là sự sân hận sự tham sân nói chung đủ những cái trạng thái của bất thiện từ tâm mà là cái điều đó là do chúng ta không có nắm bắt được tâm bởi vì à, một điều đó là không có cái sự chánh niệm cho nên ít khi mình thấy được ít khi mình thấy được những cái lúc mà chúng ta có một cái chút uh, chánh niệm chút đó, thì uh, chúng ta ít nhiều được cũng biết được cái tâm của mình nó ra sao bởi vì uh, như trong uh, đại kinh niệm xứ Đức Phật Ngài nói rằng khi tâm nó có tham thì mình biết có tham khi tâm có sân biết tâm có sân khi tâm có sự hôn trầm thì biết sự hôn trầm à, khi tâm cao thượng thì biết cái sự cao thượng vân vân điều đó là để là mình biết cái tâm của mình thì thật sự là nó phải đòi hỏi có chánh niệm nếu mà mình à, không có chánh niệm thì ờ, mình khó biết được cái tâm của mình nó ở đang trạng thái nào bởi vì chánh niệm là cái yếu tố mà có thể nói rằng là biết những cái gì đang diễn ra hiện tại thấy ở hiện tại biết ở hiện tại thì cái chánh niệm là cái, cái yếu tố cần thiết để cho chúng ta biết được cái tâm của mình bởi vì à, nhiều khi à, rồi những cái gì mà chúng ta trực nhận ra đó trong cái à, quay cuồng ở tâm đó, thì mọi chuyện nó đã qua rồi yeah, dạ, nó trở thành cảnh quá khứ trở thành cảnh quá khứ rồi nhưng mà khi mà mình trực nhận ra thì ra biết bao nhiêu cái sự sanh diệt từ nội tâm ừ để từ đó cái trạng thái của tâm của mình ấy, có khi thì à, ưa thích tham đắm có khi thì à, không hài lòng bực bội khó chịu có khi thì à, sự ngã mạn sự cao ngạo nó sanh khởi có khi thì chúng ta ở rơi vào một cái trạng thái nó không minh đạt được không rõ ràng được đó là trạng thái của sự hôn trầm cho nên là nếu chúng ta nhìn kỹ lại ở tâm thì những cái bản chất của tâm như chúng ta được biết đó là những cái sự gọi là tâm triện bị năm cái triền cái liên quan đến cái tham dục cái hôn thủy cái trảo hối cái hoài nghi cái vân vân thì cái những cái pháp đó, đó là những cái pháp mà nó che ngăn từ nội tâm cho nên là cái ít có khi mà mình nhận ra lắm nhận ra lắm bởi đó là những cái sự chướng ngại những pháp chướng ngại từ ở nội tâm cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng là nếu như mà một cái người có tu tập đó, sự thuần thục khéo huấn luyện khéo ờ, huấn luyện tâm mình thì ít ra là trong mọi phản khắc mình có những cái sự chánh niệm được yeah. Dạ, niệm được có tỉnh giác được mình có thể nhận ra được những điều đó thường là như vậy cho nên là khi mà mình không có điều phục được tâm thì có khi đó là mình quá chủ quan đi nhà dạ, yeah. mình cứ buông trôi ờ, sự thật ra thì à, cái buông trôi của mình là cái buông trôi trong cái cảnh à, của phiền não của ngũ dục cho nên là mình ít có nhận ra cái tâm của mình cái thứ hai nữa đó là do mình thất niệm mình không có chánh niệm được cho nên là mình không có biết được cái cái tâm của mình đang diễn ra như thế nào bởi vì vậy cho nên là nó nó nó tán loạn nó tán loạn phóng túng một phan duyên theo trần cảnh rất là nhiều như vậy thì cái người mà tu đó là chúng ta phải trực nhận được cái tâm của mình làm sao mà mình phải tập cho mình uh, có trực nhận được cái tâm của mình um, ngay cả trong đời sống hàng ngày mình à, có cái sự điềm đạm có một cái sự chánh niệm tỉnh giác thì à, trong mọi cái hành vi của mình à, mình đều nhận ra nhận ra trên phương diện tu thiền thì cái việc mà chánh niệm tỉnh giác rất là cần bởi vì dù chúng ta niệm thân hay chúng ta niệm thọ niệm tâm hay niệm pháp bởi vì ờ, chánh niệm là yếu tố cần thiết ờ, hoặc mình ờ, có thể có được cái đời sống an tịnh do cái nội tâm mình được ừ, chánh niệm tỉnh giác đó. thì chúng tôi nghĩ rằng à, cả cái yếu tố chủ quan cũng như là cái yếu tố thất niệm à, do mình không có một cái chánh niệm cho nên là mình không thanh diệt từ nội tâm à, từ cái việc đó cho nên là ở đây đó là cái cách này cách đưa kia đó dù là trong đời sống bình thường hay ở trên phương diện thiền tập chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà chánh niệm rất là cần thiết dạ yeah. Ờ, à, mặc dù là chúng ta tập dợt à, ờ, mình, mình mình mình quân tập cho nó ở buổi ban đầu nó là thật khó khăn bởi vì chúng ta cũng biết đó là tâm của mình nó theo một cái cái cái, cái phương hướng tự nhiên mà mình nói là quân tập những cái pháp bất thiện đó cái sự phóng dật cái sự trao đảo từ nội tâm chúng ta không có đứng yên được mà bây giờ à, một một phút chốc nào đó mà ta bảo rằng để rồi kiềm giữ cái tâm của mình thì quả thật là khó như vậy thì cái khó đó, đó mà mình có cái sự quân tập điều đặn thường xuyên như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng ít nhiều nó cũng nhiều ít nhiều nó cũng có cái sự lợi lạc trong trên diện tu tập của mình cho nên là có, riêng bản thân chúng con thì con nghĩ rằng là ngay cả cái bản chất của từ nội tâm thì bản chất của nó dông rủi rồi à, dông rủi rồi nó sanh diệt nó à, loạn động rồi à, mà mình ít khi mà mình nhận ra những điều đó cái thứ hai nữa là do mình bị thất niệm cho nên là mình không có nhận ra từ nội tâm của mình thì cái việc mà cái người tu tập là quân tập từ tâm nhà quân tập từ ở cái tâm của mình mặc dù nói là tu thân tu tâm hay là tu lời nói thì cái việc mà quân tập hay là tu tập tự nội tâm cái người có chánh niệm thì người ta có thể điều chế cái hành động của họ hoặc là lời nói của họ bằng cái giới hạnh được thanh tịnh chính là nhờ có cái chánh niệm như trong cái việc mà các cái bốn cái phần giới của tỳ kheo là trong đó có giới bổn thanh tịnh giới hoặc là thu thúc thanh tịnh giới quán tưởng thanh tịnh giới vân vân thì những cái giới đó trong đó có cái gọi là thu thúc thanh tịnh giới mà thu thúc đó là cái yếu tố chánh niệm không để cho cái tâm thất niệm nó giúp cho giới được thanh thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi mà hòa thượng vừa nêu nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh hòa thượng bộ túc thiên nam mô bút thai gia sa thú à, thượng tọa Pháp Tinh. thưa tọa Pháp Tinh xin thỉnh Thưa tọa uh, chia sẻ thêm điểm này. Ở trong uh, hai cô Kinh Pháp Cú của phẩm tâm số 3 số 4 của chúng ta học hôm nay đó, Đức Phật có đề cập những tâm điều phục thì được an lạc. Nhưng mà với phần đông của những người có tu tu ở đây tức là có từng hành thiền hay từng cố gắng để tâm tư đó thì cái cảm nhận nó ngược lại là nếu mình không làm gì hết thì dường như mình an lạc hơn còn khi mình bắt đầu mình cố gắng uống nắng ở trong mình thì nó rất là khó chịu rất là phiền thì ờ, ờ, theo thì tọa khi đức phật nói là tâm điều phục được an lạc đó thì cái sự an lạc cái sự an lạc như thế nào và uh, trong đời sống của chúng ta mình để cái tâm tự do uh, nó đi đâu thì đi làm gì thì làm nghĩ gì thì nghĩ đó nó có thực sự an lạc không xin uh, cái tin từ học tân khoa ờ, nghị trở lại chia sẻ về điểm này dạ nam mô bổn thầy giá kính định lễ chư tôn đức kính chào đại chúng trong rừng con nghĩ trong kinh ờ, phật có dạy rằng à, khi mà cái tâm của mình được điều phục là có sự an lạc thì điều đó con nghĩ là rất rõ ràng bởi vì à, cái tâm mà phóng túng phan duyên theo trần cảnh thì chúng ta biết rằng à, nó không bao giờ đứng yên và đó là một trạng thái của tham sân si ngã mạng hoài nghi tật độ nhiều thứ ừ. cho nên à, mình thấy à, thường thường đó trong một cái khuynh hướng của người phàm phu là khuynh hướng theo các cái thị dục tức là mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm và tâm suy nghĩ đó thì thường thường theo các cái dục theo các dục ở đây đó có nghĩa là mình nghĩ rằng mình à, thỏa mãn được cái nhìn thỏa mãn được cái nghe à, thỏa mãn được cái cái cái miếng cái đụng cái xúc chạm của mình ấy, à, thì mình nghĩ đó là hạnh phúc nghĩ đó là hạnh phúc nhưng mà hạnh phúc đó là hạnh phúc của là trong các cái dục đó, đó nếu mà để tâm mà buông xuôi theo các cái dục cảnh đó, trần cảnh mà đắm nhiễm ở trong dục, dục trần này, thì con nghĩ rằng nó không bao giờ có được cái sự an vui được bởi vì sao chúng ta không thể nói rằng à, à, nó thỏa mãn được bởi vì không có một cái gì được sanh khởi lên như mình hiểu là trong kinh dạy rằng là không có cái gì mà nó bền chắc không có cái gì bền vững cái cảm thọ của mình qua mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm thì nó cũng vô thường mà cái người có chánh niệm thì cái người đó làm sao nhận được à, trực nhận được cái sự sanh diệt của thân và tâm của mình à, để mà mình thấy rằng các cái sự sanh khởi đó đều là vô thường vô thường cho nên nếu mà chúng ta nói rằng sự hưởng thụ của ngũ dục mắt thấy tai nghe mũi người làm thỏa mãn cho chính mình thì chúng ta thấy rằng nó không bao giờ mà là thỏa mãn nó không bao giờ là thỏa mãn nó trong một cái trạng thái khao khát hụt hận và thường có một cái cái ngã chấp ở trong đó cái tôi thấy tôi nghe tôi ngửi tôi nếm tôi, tôi suy nghĩ thì cái mà tôi ở trong đó, cái bạn ngã cái tôi trong đó, nó nó tùy mẫn và khi mà mình còn có cái ngã chấp như vậy đó thì đó là mỗi trạng thái không có sự an vui không có sự an vui trong khi à, một người mà điều phục tâm thì à, cái người đó họ thấy đối với các dục không có gì để đáng là đâm nhiệm bởi vì mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thì không có cái gì bền chắc à, không có gì bền chắc và chính nó không có cái sự bền chắc đó, cho nên nó tạo nên cái sự cao cát nó tạo nên sự nắm níu do cái ngã chấp tạo nên cái sự khao khát đó là sự khổ dạ, trong khi một người mà điều phục được tâm thì cái người đó họ có được họ điều phục được tâm là vì tâm của họ không để buông xuôi theo trần cảnh dạ, không để buông xuôi trong trần cảnh mà ở trong một cái chánh niệm ở trong một cái trạng thái chánh niệm tức là ghi nhận biết rõ được những cái gì đang diễn ra từ ở thân và tâm của mình chứ không phải là à, chạy rong ruột trần cảnh không phải chạy rong rủi rong rủi theo trần cảnh mà mình chạy rong rủi theo trần cảnh thì càng ta cứ đó, đó nó là cái gì nó vững chắc nó bền chắc thì sự thật không có cái gì được gọi là bền chắc không có cái gì bền chắc mà chúng tôi nghĩ rằng là cái tâm mình nó cũng đang sinh diệt mà sắc pháp của chúng ta sắc thân của chúng ta nó cũng đang sinh diệt nha dạ. và đặc biệt là cái tâm nó sinh diệt rất là mau nha. Dạ. sinh diệt rất là mau biến đổi rất là mau ở trạng thái này trạng thái nọ ở một thời khắc trước đó thì nó là trạng thái này và thời khắc đang nói ở đây đó là trạng thái này kia rồi sau khi chúng ta đã nói rồi đó, thì nó có cái trạng thái này cho nên là tâm sinh diệt à, sinh diệt rất là mau bởi vì cái người điều phục tâm là luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác trong một cái, cái đề mục của mình thì nó không có nó không và rơi vào cái trạng thái của nội tâm là khao khát không rơi vào cái trạng thái nội tâm đó là bất lạc bởi vì chúng ta cảm thấy nó bất lạc à, bất lạc như thế này bất lạc như thế nọ xa hay gần à, nói trong mỗi một niệm à, trong mỗi một niệm điều điều chúng ta thấy đã bất lạc rồi nói xa hơn là trong khoảng thời gian à, một thời gian nào ngắn thôi dù là 10 phút 5 phút 20 phút hay là một ngày vân vân thì chúng ta cũng thấy là bất lạc rất là nhiều do tâm không điều phục do tâm không điều phục vì vậy cho nên là mình thấy rằng Đức Phật Ngài nói dạy rằng là dục ít vui nhiều khổ nha và ở trạng thái là thường là người ta thấy cái sự lạc là vì người ta đắm nhiễm trong ngũ dục cho nên Phật dạy rằng là dục nó có vị ngọt của nó và nó có sự nguy hiểm của nó là sự bất lạc đó sự không tồn tại đó sự không bền vững đó tính là tính chất của vô thường của dạ, các pháp hữu vi cho nên cả cái cảm thọ của mình cũng vậy nó cũng chỉ là cảm thọ rồi nó sanh khởi à, mình à, những cái trạng thái này trạng thái nọ của cảm thọ đó thì chúng ta biết là nó chẳng qua là thay đổi thôi yeah. Dạ. cái hạnh phúc mà mình nghĩ rằng nó đi theo trần cảnh chấp theo trần cảnh hoặc là dính mắt theo trần cảnh gọi là hạnh phúc thì cái hạnh phúc đó sự thật ra là nó không có bệnh chắc yeah, dạ, nó không có bệnh chắc trong khi cái nội tâm có được cái sự an lạc là gì tâm không có phan duyên theo trần cảnh có chánh niệm có định tâm trên một đề mục thì họ ờ, sống trong một cái cảnh an lạc từ nội tâm và Đức Phật cũng dạy cho chúng ta biết rằng có cái sự xuất ly đối với ngũ dục đó là không có đắm nhiễm trong ngũ dục đó là sự xuất ly à, sự xuất ly và cái người thật sự là có sự điều phục từ nội tâm nhà dạ, thì cái người đó có được cái sự an lạc à, người người có điều phục từ nội tâm thì cái người đó thật sự là có được cái sự an lạc còn khoảng khắc nào mà mình không điều phục nội tâm thì đó là bất lạc à, chúng ta thấy là bất lạc rất là nhiều như vậy thì cái việc mà chúng ta thấy là điều phục tâm nó rất là khó nó rất là khó nhưng mà cái người điều phục được tâm thì cái người đó thật sự là có được cái sự an lạc rất là lớn an lạc hơn cái gì hết thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi thứ hai mà hòa thượng vừa nêu con kính thỉnh hòa thượng trở lại nam mô bút thầy sa thủ kính trình à, thầy tọa tình xin thỉnh thầy tọa pháp tình trả lời một câu nữa thôi sau câu thứ ba này thì uh, chúng tôi sẽ trở lại để uh, uh, có lời sau cùng của bài học hôm nay thưa tổ pháp tân uh, người đời thường có cái câu nói là tu tâm tánh và khi người ta nói đến tu tâm tánh thì người ta hiểu là làm sao cho mình hiền hòa không có độc ác à, không có sát sanh hại vật vật. nhưng mà tu tâm dưỡng tánh nếu mà cái sự hiền hòa đó cái tâm tính mình biến con người mình biến tâm tính trở thành thiền hòa đó có đủ gọi là tu tâm theo đạo Phật không hay là trong Phật pháp chữ tu tâm còn hiểu nghĩa rộng hơn là chỉ đơn thuần là những cái tâm mình thiền hòa xin cái tỉnh thì tọa quan nghĩ chia sẻ một vài cái suy nghĩ của thượng tọa về điều này Dạ quý vị có nghe rõ không ạ? À? à, cảm ơn quý vị rất nhiều con nghĩ ở ngoài đời đó người ta thường nói là tu tâm dưỡng tánh hay người ta nói rằng là nói ôi có gì đâu ở nhà tu tâm ờ, mình tu tâm được được rồi à, nhiều khi người ta biện hộ cho cái hành vi à, không làm thiện của họ trong Phật giáo biện hộ là cái việc mà không đi ủng hộ cho cái việc mà không làm những việc thiện khác chỉ nói là tu tâm là được mà không biết là nói đến chút cái chung chung thôi tu tâm hoặc là cái câu mà người ta nói là tu tâm thì ờ, cái điều này thì con nghĩ rằng nó cũng nó cũng chung chung và cũng giới hạn ở trong một cái gì đó mà người ta hiểu trong cái thường thức ấy, là là là ăn hiền ở lành Dạ, ăn hiền ở lành có nghĩa là mình không có trộm cướp của ai không có sát hại cướp ờ, ai cũng không có chiếm đoạt của ai sang la à, sang tham sang, à, ờ, rồi là chiếm đoạt lường gạt ai đó là ăn kiền ở lành là được rồi nhà dạ, ăn ở lành trong cái nghĩa thế thường này chứ người ta không có đi vô trong cái cái cái cái cái, cái việc mà mà, mà gọi là um, tu gọi là tu tâm ở trong Phật giáo nha, tu ở trong Phật giáo bởi vì cái tu tâm ở trong Phật giáo thì à, chúng ta thấy rằng là, là nó vừa rộng mà nó lại vừa chi tiết chi tiết chúng tôi à, nhớ ờ, hòa thượng à, giác chánh khi thọ sinh thời đó thì thì thì ngài hòa thượng có một cái bài pháp gọi là phương pháp làm nhà cho tâm thì uh, hòa thượng trong đó nêu ra cái cái cách là kham nhẫn à, cách kham nhẫn ở trong đời sống tu tập của mình rồi cái cách thiền tập của mình rồi cái cách mà mình à, làm cho cái tâm nội tâm được an tịnh thì chúng tôi nghĩ rằng cái tâm của mình á nó nó sanh diệt nó sanh diệt và do vậy đó thì à, hiểu Phật pháp là chúng ta làm sao để cho cái tâm thiện được sanh và đặc biệt là chúng ta phải hạn chế không cho tâm bất thiện sanh bởi vì khi mà tâm gọi là mình nói là tu tâm dưỡng tánh ở trong Phật giáo thì có nghĩa là để cho cái tâm thiện sanh cái tâm thiện đó đó chúng tôi ngay là cả ờ, tâm thiện dục giới tâm thiện dục giới tâm thiện dục giới làm rất là nhiều việc mà chúng ta hiểu rồi ờ, cho rất là nhiều quả ờ, rồi rất là nhiều cái cái, cái điều à, để chúng ta biết khi nói đến cái tâm thiện dục giới rồi à, cái tâm thiện giới nó cũng chỉ là tâm thiện dục giới rồi chúng ta thấy rằng ở trong di diệu pháp cũng nói đến cái tâm thiện sắc giới gọi là tâm thiện vô sắc giới nè nha quý vị thấy rằng cái tâm thiện vô sắc giới hay tâm thiện sắc giới tâm thiện sắc giới là để cho để làm việc chứng thiền và nhập thiền hay hoặc là à, có một số tâm thiện sắc giới ví dụ như tâm thiện ngũ thiền thì mới có cái khả năng kiện thần thông thì chúng ta thấy rằng cái tâm thiện sắc giới nha, cái tâm thiện sắc giới ừ, nó có cái khả năng là chứng thiền và nhập thiền nha, dạ, chứng thiền và nhập thiền và hiện thần thông luôn rồi cái tâm thiện vô sắc giới cũng vậy để chứng thiền và nhập thiền hay nói cách khác đó là ở ngay cả tâm đạo ờ, tâm quả đặc biệt là tâm đạo ở trong trong trong những cái tâm siêu thế đó, mình cũng được xem như là những tâm thiện nhà dạ, mà tâm thiện này là tâm thiện siêu thế thì chúng ta thấy rằng nếu nói tâm thiện ở lĩnh vực dục giới tâm đại thiện tâm thiện giới đó thì à, chúng ta thấy rằng làm rất là nhiều việc tâm thiện sắc giới thì cho chứng thiền nhập thiền rồi hiện thần thông một số tâm được hiện thần thông như tâm thiện ngũ thiền sắc giới à, vân vân rồi tâm thiện vô sắc giới thì là tâm để cho chứng thiền vô sắc rồi nhập thiền các vị đó nhập thiền rồi à, tâm đạo chúng ta thấy 20 tâm đạo cũng được xem như là tâm thiện mà tâm thiện ở đây là tâm thiện siêu thế tâm thiện này đưa đến thánh quả à, đưa đến đạo lộ đưa đến thánh quả thánh đạo thánh quả thì trở thành một bậc ừ, thánh ở trong đạo Phật đó, thì cũng phải thực hiện bằng tâm thiện cho nên cái tâm thiện mà mình à, biết ở trong Phật giáo đó đó là một cái tâm thiện mà chúng tôi nghĩ rất là chi tiết mà cũng rất là rộng nha dạ. bởi vì ngay cả không phải mình nói chung chung là ở trong thiện hết tất cả cái gì cũng thiện thiện thì có tâm thiện hợp trí tâm thiện ly trí rồi tâm thiện hỗ trợ và tâm thiện vô trợ rồi tâm thiện thọ hỷ và tâm thiện thọ xả, thì chúng ta thấy tính chất của tâm cái năng lực hỗ trợ của tâm à, thì chúng ta thấy nó như nhiều cái cái, cái tâm như vậy để rồi nó sẽ là có những cái kết quả khác nhau ở trong mỗi cái tâm thiện trong khi ở ngoài thì người đã là tu tâm dưỡng tánh thì chúng tôi nghĩ rằng cái chữ tánh ở đây người ta nói thì nó khác ở bên ngoài thì có lẽ là người ta nói ờ mình giữ cái tánh của mình đừng có tham sân si nhưng mà chữ tánh ở đây chúng tôi nghĩ rằng nó những giống như những cái tâm sở đồng sanh theo một cái tâm thiện vậy đó tánh ở đây cũng như là những cái tâm sở đồng sanh gì những cái tâm thiện à, thí dụ như một tâm thiện một tâm thiện sanh khởi lên thì có bao nhiêu tâm sở đồng sanh chung à, thì tánh ở đây chúng tôi nghĩ rằng nó làm cho cái tâm thuần thục làm cho cái tâm nhu nhuyến hay à, làm cho cái tâm được uh, phát triển uh, chính là uh, cái việc tu tập của mình mà điều đó đó là cái điều mà phải đòi hỏi mỗi người phải tự tự tự tự tự hiểu rồi tự biết cái tâm của mình để mà mình tu tập huấn luyện rồi mình à, đào tạo huấn luyện cái tâm của mình nó trở nên sự thuần thục ở trong đời sống đó là cái cách tu mà gọi là tu ở trong Phật giáo hay là tu tâm ở trong Phật giáo vậy tu trong Phật giáo tu tâm cũng là một cách tu cũng tu lời nói cũng là một cách tu rồi à, tu tu hành động tức là cái hành động của mình cũng là tu nhưng mà cái tu tâm á, chúng tôi nghĩ rằng rất là quan trọng bởi vì tâm nó có thể điều chỉnh bởi lời nói nó điều điều điều điều chỉnh bởi cái cái cái hành động của mình cho nên khi mà mình có cái sự tu tâm mà mình hiểu đúng nghĩa và mình hành đúng cách ấy, thì thật sự là mang đến cái lợi lạc cho mình rất là nhiều à, mình giác ngộ thành Phật thành thánh hay là mình trở thành những cái bậc Ừ, à, bậc à, đạo sĩ bậc ờ, chính thiền thì tất cả những điều đó cũng từ ở cái cái đời sống tu tập tâm của mình à, mặc dù là con đường à, trong đạo Phật con đường tu tập là phải có giới có định có tuệ nhưng mà cái đó là cái sự ờ, mỗi pháp nó nương nhau để hỗ trợ trong mỗi cái tiến trình tu tập của mình thì à, đây là con xin có cái ý để góp phần cho cái câu hỏi thứ ba mà hòa thượng vừa nêu con kính thỉnh hòa thượng trở lại nam mô bút thai dạ sa thú kính trình à, thì ờ, tổ học tập à, bạch chư tổ đức và thưa quý phật tử sau à, những cuộc thảo luận của Trịnh Thọ Tân chúng tôi xin được uh, uh, góp lời với uh, ờ, của kỳ mục hôm nay. Khi mà chúng ta đọc vào trong kinh điển Phật giáo và đặc biệt là kinh tạng, lục tạng và thống pháp tạng của Pali thì uh, chúng ta sẽ nhìn chúng cảm nhận rằng sự tu tập mà Đức Phật dạy là phần lớn tập trung vào sự điều phục tâm ý của mình và nói đến tâm ý thì Đức Phật cho chúng ta biết rằng nói là một thế giới rất là ờ, phức tạp vì thế hoàn toàn không có đơn giản là mình nghe một câu nói hay hay hoặc giả là mình khởi sanh cái ý muốn là thay đổi đời sống và chúng ta thay đổi được mà chúng ta phải nhận ra được sự tế nhị sự khó khăn khi mà mình muốn chuyển hóa tâm thức tính của mình thì chính vì khi mà nói rằng tâm khó kiểm soát được thì chúng ta thấy đơn cử ba cái nguyên nhân mà tâm của chúng ta rất khó kiểm soát và những điều này à, sẽ được đi qua trong một số các bài kể của phẩm tâm này và riêng về phẩm thanh thì trong việc cũ cho chúng ta rất nhiều gợi ý quan trọng trước nhất thưa quý vị à, tâm của chúng sinh nó chịu ảnh hưởng rất lớn bởi những thói quen hay là tập tính hay là tập khí mà những thói quen này không phải là chỉ có một vài năm một vài giai đoạn nào đó xảy ra trong cuộc đời mà nó từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ một người tu tập thì luôn luôn ý thức rằng cái gọi là cá tính cái gọi là cái tính cách cá biệt của mỗi người nó đều ảnh hưởng bởi những thói quen quá khứ cái gì mình thích cái gì mình không thích sự ừ. nhanh lẹ chậm chạp sự điềm đạm hay là sốc nổi thái độ ôn hòa hay là hiếu chiến của chúng ta vân vân đa phần nó ảnh hưởng bởi thói quen của nhiều đời nhiều kiếp và những thói quen này nó tạo thành một cái nét đừng nói gì đến nhiều đề nhiều kiếp ở trong cuộc sống hiện tại đây chúng ta là người Việt quen với thực phẩm Việt Nam mà nhiều khi đi đâu đó nó không có những thức ăn tương tự như thức ăn Việt Nam thì chúng ta cảm thấy nó thiếu thốn cảm thấy nó có cái gì đó và nó làm cho chúng ta không được an lạc chúng tôi nhớ rằng ờ, có những chuyến đi hành hương sang Ấn Độ ở trong một hai tuần thì thứ gì ờ, khi đi hành hương á cái vùng mà phái đoạn hay đi là hai tỉnh bang Uttar Pradesh và Bihar cái vùng này cái, cái thực phẩm đa phần là thực phẩm nấu theo người Ấn Độ mặc dù chúng tôi có đặt trước một số thực phẩm như là rau luộc hay là ờ, đậu bắp luộc hay là cải xào vân vân nhưng mà người Ấn Độ á, thì họ nấu ăn cái gì nó cũng có mùi cà ri bởi vì họ nói rất rất riêng cho đến khi mà ở trận cuối mà về lại Accra hay là New Delhi ở đó có nhiều cái tiệm fast food như là tiệm pizza pizza hut hay là hẻm macarano của mỹ chứ có cảm tưởng rằng một số lớn quý phật tử rất là vui mừng rất vui mừng thấy tiền mới vào xin vào và khi vào đó thì biết là ở trong túi có tiền thì họ kêu ăn rất nhiều ăn rất ngon và lúc đó họ mới nói rằng bây giờ mình mới hiểu rằng mình ảnh hưởng cái cái thằng Mỹ, cái văn hóa Mỹ rất là nhiều. thứ quý vị, thức ăn Mỹ không phải là thức ăn mà người Việt chúng ta sinh ra ăn thường cái đất mà qua Mỹ thì tôi lâu phải ăn lần thôi nhưng khi ăn quen người đã ăn được cảm thấy ngon và lâu ngày không ăn thì cũng nhớ và đặc biệt là nếu ăn thức ăn hoàn toàn xa lạ và khó ăn như thức ăn Ấn Độ nếu chúng ta không quen cà ri thì ăn lại thấy rất là ngon cái ngon cái dở và thái độ đó chính thật đó là thói quen hết một người không quen ăn những đồ sống của Nhật á, thì à, khi ăn đồ Nhật cảm thấy rằng nó hơi khó ăn tại vì đó việc chính một người không quen ăn đồ chua đồ cay nhiều thôi ăn đồ ẩn thái hơi khó tại vì nó hơi chua hơi cay cũng như không quen cà ri vậy Thì hơn ai hết khi chúng ta tu tập đó mình phải có đủ cái khả năng để thấy cái trở ngại là cuộc sống nó là sự lặp đi lặp lại của những nếp quá khứ mà gọi là thói quen gọi là tập tính à, một cái ảnh hưởng khác mà khiến cho chúng ta rất khó để điều phục tâm đó là sự hướng ngoại hướng ngoại tức là hướng về năm cái cảnh của năm giác quan đối với thị giác chúng ta cần cảnh sắc đối với thính giác cần cảnh thính đối khứu giác cần cảnh khí đối với vị giác cần cảnh vị đối thân ờ, đối với xúc giác cần cảnh cảnh, ờ, cảnh xúc chúng ta là người dục giới sống trong cõi dục giới về dục và năm cái cảnh dục sắc thinh khí tinh hương vị xúc đó. lại là năm cái sự chi phối thường xuyên của chúng ta lâu lâu thì chúng ta nghe là có người thích hướng nội nhưng mà ngay kể cái kiểu hướng nội của chúng ta đó nó vẫn đậm cái chất chi phối của sắc thinh khí vị xúc ví dụ như là ờ, một họa sĩ một nhà thơ người sống có trầm tư đôi khi có sống một mình chúng ta gọi đó là những người sống hướng nội ngay trong tâm lý học tây phương của mình nhưng mà chúng ta có một họa sĩ nào mà không nặng về sắc màu có thi sĩ nào mà sống hoàn toàn và trong nội tâm mà không quan tâm đến chiếc lá vàng rơi không quan tâm đến mưa chiều nắng sớm không quan tâm đến cảnh vật chung quanh thì thứ quý vị năm cái cảnh sắc thinh thí vị xúc đó, nó luôn luôn có một vai trò lớn trong cuộc sống và vai trò đó bắt buộc chúng ta hướng ngoại và khi chúng ta hướng ngoại như vậy đó thì nội tâm của chúng ta nó bị sót nếu chúng ta không có những thứ đó các vị thiền sư thường lập ra những trường thiền trường thiền ở Mỹ thì còn đỡ còn nếu quý vị về trường thiền ở tại bên Thái Lan đặc biệt là Miến Điện Ích Lan và trường thiền là thường là nơi mà có đất rộng và có nhiều cái thiền thất những tri thức này mới nhìn nó giống như những cottage những cái âm tất nhỏ mà chúng ta biết nhưng mà khi bước vào bên trong thì nó rất là đơn giản thường là họ cất nhà cao cao cho nó thoáng nó mát khi cái cái sàn nhà sàn cao đó, thì nó mát và ít có những loại rắn rít bò lên nhưng mà các điểm chung của các cái thiền thất ở tại trường thiền là giản gì rất giản dị một người mà ta sống bình thường vào trong đó tương đối cảm giác là một cái cảnh giới mới được an lạc chỉ một hai ngày thôi sau một hai ngày thì cảm thấy rất là buồn nản không có điện thường là họ không có nhà vệ sinh ở trong phòng mà phải đi đến một cái sau block tức là một cái nơi tập trung ví dụ như là ở trong khu có 20 cái diện tích thì họ làm một cái nhà vệ sinh nhà tắm ờ, có bốn cái nhà vệ sinh rồi bốn nhà tắm nhiều vậy thì thưa quý vị ờ, khi vào trong các diện tích ở một thời gian cái sự trống vắng giản dị nó cho chúng ta rơi vào trong tình trạng gọi là buồn ngãn cảm ừ. thấy đời sống vô vị tại sao cảm thấy vô vị dễ hiểu thôi là tại vì ở trong cái cuộc sống đơn giản đó không cho chúng ta nhiều sắc thinh hương vị xúc tại sao chúng ta có thể sống ở trong một cái nhà ở dưới chợ kia dưới chợ nhưng bước ra bên ngoài nào là đồ ăn thức uống bây giờ người ta vào trong internet cả một thế giới mà chúng ta thấy hưởng thụ rất nhiều như là phim ảnh âm nhạc mà tôi muốn ăn cái gì thì ăn nghĩa là cuộc sống đầy đủ năm cái dục dinh dưỡng thì chúng ta thấy là mình hạnh phúc hơn thì bên cạnh điểm đầu tiên mà chúng tôi nói là con người sống chúng sinh sống cái, cái, cái tâm của chúng ta sống tâm với thói quen thì cái lý do thứ hai mà làm cho chúng ta bị đặt ở trong tình trạng dao động khó kiểm soát đó là chúng ta vốn sống bị chi phối bị lệ thuộc vào năm dục trưởng dưỡng và điều thứ ba thưa quý vị nói về tâm của chúng ta đại quý vị nào có nghe câu trả lời đầu tiên của thực tập pháp tân thì chúng ta sẽ nếu được một việc đó là thực ra chúng ta không hiểu về bản thân của mình nhiều đâu không hiểu về tâm của mình nhiều đâu một người có tốt thì một người mới dần dà nhận ra rằng tâm nó cái gì vô hình vô tướng mà mình khó nắm bắt thế giới nội tâm của chúng ta là một thế giới đầy những phức cảm chúng ta không hiểu tại sao chúng ta lại rất thương một người và chúng ta cũng hiểu tại sao chúng ta rất ghét một người tại sao chúng ta chỉ thích màu tím mà không thích màu xanh tại sao chúng ta chỉ thích màu vàng không thích màu trắng tại sao cũng thời cảnh đó mà có người thích người không thích tại sao cái mấy chùa đó nó khác với mấy nhà thờ tại sao có những nơi mà nấu ăn đó, thì họ ăn sống như họ đứng vân vân chúng ta nói đến văn hóa chúng ta nói đến xã hội đa dạng mang nhiều hình thái nội tâm của chúng ta cũng vậy mình lái được chiếc xe mình là chủ được chiếc xe mình đã mua chiếc xe đó về 5 năm 7 năm người ta hỏi rằng bạn thích xe bạn lái không dạ hỏi rồi bảo biết chiếc xe biết nhiều xe đó vợ dạ biết mình làm chủ đó mà nhưng mà không chúng ta biết là lên đề máy lái đi như vậy nhưng mà cái máy móc và cái sự hoạt động của chiếc xe đó nếu chúng ta không phải là một thợ máy chuyên nghiệp thì thực chúng ta không biết hiểu nhiều đâu chúng ta thể quen với màu sơn quen với cái hình dạng chiếc xe quen với cái khả năng dọn hay không dọn vân vân nhưng biết gì về vận hành của chiếc xe chúng ta không biết chúng ta biết rằng có một phật tử cái chùa chạy chiếc xe hybrid Toyota hybrid hybrid chiếc thùng dưa hybrid nó có cái đặc biệt là giống như những chiếc xe khác hybrid tức là nó chạy bằng máy điện nhưng mà nó vẫn đủ xăng xăng để nó hoạt động cái máy và cái máy xăng đó, thì nó sạc qua bình điện thì điện sạc qua bình điện đó thì nó giúp cho chiếc xe được chạy cái đặc biệt của hybrid là rất ít tốn xăng người này chạy và nói rằng chiếc xe chạy rất êm nhưng mà tới khi người khác hỏi tại sao nó chạy tốn xăng thì người này không biết giải thích đó là mình làm chiếc xe cả 400 năm rồi một người ở gần con cháu nuôi nó hồi nhỏ tới lớn nhưng mà sinh con ai dễ sinh lòng tức là mình con người sinh con như trời sinh đất nhiều khi cố không hiểu rõ hết con cái của mình đâu thân của chúng ta của vậy mình ăn uống đi đứng sống hàng ngày nhưng mình bệnh đi bác sĩ bác sĩ mới nói là à mình bị ung thư bệnh này bệnh kia mình đâu biết rõ về thân của mình đó là chúng ta nói về vật nói về chiếc xe nói về uh, cái thân này tâm mình nó còn nhiều cái vi đế hơn nữa không có sống bằng chánh niệm không có được sự sôi sáng với lời Đức Phật dạy không có cái khả năng tinh tế nhận thức thì thế giới bên trong của chúng ta chúng ta gọi thế giới nội tại thế giới tự người chúng ta gọi tinh thần hay nội tâm là thế giới rất bí ẩn rất bí ẩn nhiều bài kể sách đến của phẩm chúng ta quát cá tức phẩm tâm này chúng ta sẽ được nghe và <coughs> được biết về cái và chúng ta gọi là <coughs> những điều sâu kín tế gì <coughs> khó nắm giữ ai muốn biết điều này <coughs> thử biết liền chỉ ngồi xuống và lập tâm rằng mình sẽ điềm tĩnh tỉnh táo lặng lặng theo dõi hơi thở trong 10 10 à, trong 10 phút đó mình bị phóng tâm bao nhiêu lần trong 10 phút đó tâm chúng ta bị chi phóng bao nhiêu lần chúng ta sẽ thấy ở tâm linh chúng ta sống trong một nơi như là thành phố Melbourne ở bên Úc hay là một miền duyên hải nào đó mình nói ở đây thời tiết bất thường sớm nắng chiều mưa nhưng cái, cái sớm nắng chiều mưa bất thường của một thành phố hay là một ở ờ, miền sân hướng vị như vậy nó không có cái gì so sánh nổi tâm ấy. tâm của chúng ta chợt vui chợt buồn lúc vậy lúc khác tâm của chúng ta chứa đầy những phức cảm nó cho những vô hình nó mau lẹ có đôi khi quý vị thấy những người mà họ làm cái gì đó họ sai mà mình nói họ họ biện hộ nói cái gì họ biện hộ hết nhưng mà cái đó thì nó nó chưa có là cái dựa với tâm của mình tâm chúng ta luôn luôn có những cái biện hộ người ta nói câu ờ, nói một cái lý do người ta nói con tim với lý lẽ riêng của nó nhưng mà chúng ta nói một cách chính xác trong Phật học là cái sự chấp thủ của nội tâm nó có lý lẽ riêng của đó tại sao cái chuyện đó là chuyện tốt mà nghĩ là xấu và chuyện xấu nghĩ là tốt tại sao chuyện đáng hoan nghĩ mà lại không đáng hoan nghĩ ví dụ như bây giờ vị nào có con cái đó nhà đó ở không tốn tiền cơm nước có cha mẹ nấu mẹ nấu sẵn nhưng mà con không thích ở nhà cũng trong thành phố đi học đại học đó nhưng mà nó muốn ra ngoài thuê phòng riêng rồi cùng với bạn bè có cuộc sống riêng thoải mái mặc dù ăn uống thất thường nhưng mà thoải mái hơn ở nhà với cha mẹ mặc dù ở nhà cho mẹ không tốn tiền đó là chúng ta nói về cái, cái lối sống thì chứ đừng nói về tâm ý tâm ý của chúng ta là nó có muôn trăm muôn ngàn thứ gì việc nên ờ, là một người con Phật và là một người mà có tu tập nội tâm Phật thì chúng ta nên nhận ra một điều rằng tu tập tâm ý là một cái then chốt là một cái điểm mấu chốt là một điểm trọng yếu trong đời sống tu tập chúng ta hãy có khả năng quan sát và lắng nghe chính mình biết được cái cảm thọ vui buồn lúc vui lúc buồn biết được cái khuynh hướng của tâm lúc này tâm mình đang hướng về cái gì thí dụ như một người có tu tập mà lúc đầu cái tâm mình nó nặng về chuyện thế sự nhiều quá mình mất việc một người có tu tập mà lúc đầu cái tâm mình nó, nó hay chạy theo cái chuyện mà uh, quần là áo lụa thời trang mình cũng bất bất thiệt mình biết lúc nào mà cái tâm của mình thiên về cái chuyện mà tụm năm tụm ba uh, hay thích uh, party thích tùng đình đám thích bạn bè mình cũng phải biết tâm của chúng ta nó có những cái khuynh hướng đặc biệt trong thời gian nào đó và những khuynh hướng đó, đó tuy là nó giai đoạn như là ảnh hưởng chúng ta nhiều và đa phần những cái khuynh hướng đó nó không có lợi cho cuộc sống người có tu rồi thì biết rằng lúc này tâm của mình nó nặng về cái đó bớt lại bớt lại đừng có đi quá hạ quá đà quá độ về việc đó và cái cảm thọ vô cùng đó là cái dấu hiệu của cái tâm có điềm đạm hay là sốc nổi hay là tâm có ổn định hay không chúng ta luôn luôn nhớ lời đức phật dạy là không dao động thì mới được khinh an cái tâm dao động cũng khi đang mà tâm của chúng ta dễ bị dao động chúng ta hỏi tự hỏi rằng bỗng nhiên có ai khen mình rồi có người chê mình mình có đi não về chuyện đấy không ở trong cuộc sống này mình sẽ đặt vấn đề là tâm của mình có dễ bị chi phối có dễ bị trèo lên thuộc xuống bởi những cái tăng động cuộc sống hay không đôi khi chúng ta phải hỏi là tâm của chúng ta nó có dễ dàng ở trong tình trạng sáng nắng từ mưa hay không cái đó mình phải hỏi một cái người tu tập mà không lắng nghe chính mình giống như người tiểu đường mà không có đo cái độ đường trong máu vậy đó không có độ đường, đường huyết thì rất nguy hiểm tại chúng ta không biết chúng ta không biết là cái món gì nó làm đường tăng cái món gì là độ đường giảm và thưa quý vị, ờ, chúng ta cũng nhận ra một điểm một cách khách quan, một cách rất là thành thật là tâm của chúng ta rất là khó dạy. Tâm của chúng ta rất dễ chi phối. Nên chi nếu mà có những ai đó mình nói chuyện với họ mà mình cảm thấy rằng cái việc mà mình ở gần họ đó nó làm trong phiền não không một người bạn tốt không phải là người mang lại phiền não cho mình một người đáng thân cận không phải là người cho mình những cái niềm vui hào hứng mà người đó cho chúng ta được cái sự thăng bằng sự ổn định một cái nhân sinh quan tương đối là điềm đạm về cuộc sống này và đặc biệt là nếu chúng ta muốn tu tập tu tập tốt thì nên có khả năng nhìn thấy những cái trạng thái sanh và diệt trong tâm mình yeah. hồi nãy chưa có tham vì có tham gọi là sanh hồi nãy đang tâm sân về tâm sân biến mất và diệt thấy được sanh diệt càng thấy rõ càng biết rõ đó thì chúng ta sẽ vơi đi cái ảo tưởng ảo tưởng về tôi về ta đây là tôi đây là của tôi đây là tự ngã của tôi thì thưa quý vị à, chúng ta sẽ còn có rất nhiều